dạ. thì trong đó là đã có thổ cư là uh, à, 200 mét vuông 200 mét vuông thổ cư rồi bắt đầu mình à, đi uh, review thực tế ha đây uh, mọi người ơi uh, khu dân cư này thì uh, đã xong tất cả cơ sở hạ tầng rồi phong Nhi? Dạ, à, đã xong à, cơ sở hạ tầng có khu công viên, có một cái hồ nhỏ ừ. và đường nội bộ đã hoàn thiện hết hạ à. tầng đường điện cũng đã có vào à, trong đây rồi buổi à. tối thì cũng có đèn pha có đèn à, nội bộ luôn à đây là dùng đèn năng lượng à, năng lượng mặt trời ha thì à, à, cho sự hỏi sơ tí xíu là kết nối vùng của cái dự án này ấy nhi thì à, đô, từ cái dự án này mình tình về bảo lộc à, mất bao lâu hiện tại cái dự án này thì à, mình à, đi ra khu cái khu du lịch suối à, đầm ri á là rất là gần ừ. khoảng um, 2 km là đã tới rồi ừ. nếu như mà những cái khách hàng mà đầu tư ở đây á có thể nghỉ dưỡng tại nơi đây ừ. đó và mình cũng với cái khu du lịch đầm ri thì bây giờ là khách hàng và tất cả những ai đi về lâm đồng đều đến đầm ri để tham quan à. và mình cũng có thể sử dụng những cái tiện ích ở đây cùng với cái việc là cái cái khuôn viên cái cái diện tích ở đây là cái mặt tiền nó là đều là từ 10 m trở lên mặt tiền hết. Dạ sâu vô là 23 m. Như vậy thì à. từ 400 m vuông và sở hữu được 200 m thổ cư. Đó. Dạ. Ở đây là thổ cư là xây dựng ngay luôn ha thì dạ, uh, à, mình đang nói về cái, cái liên kết vùng thì ở đây á là kế bên thì có một cái tu viện bát nhã dạ rất là gần với khu dân cư bên mình luôn phải không dạ đúng rồi à, ngoài cái, à, cái từ đây thì cách cái tu viện bát nhã khoảng bao xa à, tu viện Bát Nhã thì mình có thể à, đi ra khoảng cỡ tầm 1 km 500 1 km đến 1 km là mình đã tới rồi dạ, à. rất là gần rất gần phải không dạ. rồi còn à, từ à, từ đây á, thì mình à, di chuyển về Bảo Lộc thì mất bao xa à, như à, cái tuyến đường mà từ đây về Bảo Lộc thì mình đi à, xe cỡ tầm 15 phút là đến nơi rồi đến à, tại trung tâm Bảo Lộc rồi chợ Bảo Lộc là à. mình à, có thể đi ra quốc lộ 20 à, tầm thêm 5 phút nữa là tới quốc lộ 20 rồi ừ. dạ. à, ngoài ra cái ở đây thì còn có cái lối sau này sẽ có cái lối exit của cái đường cao tốc và gọi là dầu dây liên khương phải không Dạ, dạ, từ Tân Phú lên thì cái khúc exit này nó cũng tương đối là gần với cái dự án của mình á rồi thì tất cả những cái à, gọi là à, sản phẩm nhà đất à, là khi mà có đường cao tốc đi ngang qua và đặc biệt những cái lối exit lên xuống như vậy đó ừ. thì mức độ sau này khi mà hình thành thì mức độ tăng giá sẽ rất là cao Phong Nhi Dạ trước đây thì em là cái dân ở Bảo Lộc mà mình cũng không nghĩ được là cái đầm ri nó sẽ có tương lai như vậy à. và những khách hàng đã đầu tư trước đây thì nó đã lên gấp 2 gấp 3 lần rồi ừ. dạ còn tương lai nữa thì nó sẽ tăng còn rất là cao dạ. ừ. dạ. khi mà nó đã hình thành cái đường đường cao tốc rồi thì lúc đó thì có thể là mình đầu tư nó hơi chậm rồi đó ừ rồi à. thời điểm bây giờ là à, sở hữu này đất tại à, đầm ri mà cái này là thuộc thành phố bảo lộc luôn phải không dạ nó là thuộc thành phố bảo lộc luôn á đúng rồi dạ. như vậy thì gọi là sở hữu ở đây pháp lý đầy đủ sổ hồng và kết nối vùng rất dễ dàng và dạ. mọi người nhà thấy đây nè à, ở đây thì à, chủ đầu tư đã làm tất cả cơ sở hạ tầng nè à, điện đã vào hết rồi dạ. à, có điện năng lượng mặt trời luôn để chiếu sáng rồi hệ thống hệ hầm thống điện hầm nước, phốt hầm phốt à, rồi đây dự kiến sẽ hồn. có là ở đây là vỉa hè phải không dạ. đây à, mọi người cùng à, nhìn đây à, tí xíu ạ đây thì à, ở đây chủ đầu tư sẽ làm một cái hồ à cái hồ rất là đẹp phải không sau này là sẽ là một cái view à, để cho mọi người có thể là à, thư giãn nghỉ ngơi xung quanh đây thì có thể là trồng hoa trồng cây và điều đặc biệt là xung quanh cái dự án bên mình gọi là bát ngát một màu xanh phải không dạ ở Thì, à, đây à, cảm giác là rất là phiêu và rất là, là cảm giác khi mà mình đến đây thứ nhất là mình muốn ra tu viện cũng được mình muốn đi du lịch cũng được à dạ thì cho mình hỏi sơ tí xíu là khi mà khách hàng của mình à, sở hữu cái mảnh đất này ở đây á thì à, nói về cái um, ở đây là cái không khí ở đây thì theo Nhi là người ở tại khu vực này á, thì cảm nhận được cái không khí ở đây như thế nào Dạ à, Ở đây thì cái nhiệt độ trung bình của mình là từ 16 cho đến 22 độ ừ. Đó là cái nhiệt khá độ mát. nó khá mát Nhưng mà dạ. có, có quá lạnh giống như Đà Lạt hay không? À, dạ hiện tại thì à, cái cái nhiệt độ nó gọi là ổn hơn so với Đà Lạt Đà Lạt có những cái thời điểm mà từ 10 à, độ, 12 độ ừ. Còn ở đây thì à, tầm khi mà về đêm á, là mình cũng có từ 16 đến 18 độ thôi à. Dạ Rồi, à, cái, cái, cái thổ nhưỡng ở đây thì có tốt hay không và nó phù hợp với những loại cây nào? ở đây thì à, trước đây là ngành chính của mình là trồng dâu nè trong ừ. khu đầm ri này là về dâu tầm rất là nhiều ừ. à, ngoài ra là, là có... thủ phủ của tơ, tơ tầm phải không đúng rồi thủ phủ của tơ tầm đó có à, cà phê nè thì ở đây mọi người cũng thể chiêm ngưỡng được là cà phê bao quanh và trà Ừ, rồi dạ. ok à, thì mọi người thấy à, nhìn sơ qua ở đây đây là những cái đồi gọi là vừa là cà phê nè chanh dây nè à, trà nè và à. điều đặc biệt là ở cái à, bảo lộc này á, là một cái à, vùng đất là trồng được cái à, loại cây măng cụt dạ. cho ra trái rất là nhiều trái và rất là ngon phải không dạ hiện tại thì cái măng cụt ở tại bảo lộc gọi là đáp ứng uh, trong cái thị phần trong nước là không có đủ rồi Ừ. nhưng mà rất là ngon sản phẩm sản lượng rất là khá ok ừ, dạ. rồi à, thì um, mọi người là ừ, cùng ta tìm hiểu và à, ừ, tham quan cái à, dự án của Phước Sửu và Thùy Nhi thì à, cần thông tin thì à, Phước Sửu và Thùy Nhi sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị à, để quý anh chị có thể sở hữu được một nền nền đất tại à, khu dân cư Đàm Ri, dạ. Bảo Lộc với một mức giá rất là tốt phải không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì à, ở đây đó đã có thổ cư cho mình từ 200 m à, mình có thể xây một cái khu uh, nghỉ dưỡng ừ. à, tại ngôi nhà của mình được trồng cây được thưởng thức được cái không khí à, ừ. về đây à, mình cũng có thể kinh doanh tại đây cũng rất là à, ok với cho mình hỏi một tí xíu là ở đây thì mình mua là mình mua lại hay là mình mua từ cái à, à những cái người à, phân lô chủ đầu tư tách ra à đặc biệt là ở đây hiện tại mình sẽ là mua từ giá f0 đó chính sách bán hàng như thế nào tốt không à, chính sách nào? bán hàng thì hiện tại là mình đã có sổ hồng rồi à, nên là mình sẽ à, à, công chứng và thanh toán liền luôn ồ ờ, oh, dạ. công chứng thanh toán liền luôn phải không yeah. Dạ. coi như là pháp lý sổ hồng đầy đủ thanh toán và có thể là kéo dài thời gian thanh toán nếu mà khách hàng à, à, ừ, à thanh dạ, toán Dạ cái đó thì mình có thể linh động cho linh động yeah. và nếu mà thanh toán nhanh thì cũng có chiết khấu cho khách hàng phải không dạ đúng rồi rồi cảm ơn à, à, Thùy Nhi à, thì à, Phước Sửu sẽ à, à tổng hợp đầy đủ à, thông tin cho quý anh chị và khi mà quý anh chị cần cái thông tin về cái dự án thì à, Phước Sửu và Thùy Nhi sẽ inbox cho quý anh chị đầy đủ ha Dạ Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều dạng sau